ini tapi di sisi di mana? Dane, Bu. Mertone. Mertone talani. Eh, eh, di. Eh, eh, eh. Eh, eh, di. Kowe sarungan di. Oh, mati ya.